ngàn ngọn nến sáng rực trời cán lòng tháng bảy về đôi sim tím nhớ nén hương thơm mười ngôi sao đồng lòng hoa trinh nữ giữa lòng đất mẹ yêu tiếng ầu ơ vọng lại thời lửa khói chia tay nhau ngày chưa hé bình minh trao với em chiếc khăn tay đẫm lệ bên đồi sim khắc ghi chuyện chúng mình rồi chiến tranh một chiều đạn bom gầm xe anh chưa về chẳng kịp tiến em đi mười cô gái ngàn ngát tuổi xuân thì đất mẹ ơi đau xót trời miền trung nhất mẹ mười cô gái đang nằm đồng lòng ơi huyền thoại tiếng ầu ơ vòng lại thời lửa khói chia tay nhau ngày chưa hé bình minh trao vội em chiếc khăn tay đẫm lệ bên đồi sim khắc ghi chuyện chúng mình chiến tranh một chiều đạn bom gầm xe anh chưa về chẳng kịp tiễn em đi mười cô gái ngăn ngát tuổi xuân thì đất mẹ ơi đau xót trời miền trung mẹ mười cô gái đang nằm đồng lòng ơi huyền thoại mười đó rồi chiến tranh một chiều đàn bom gầm xé anh chưa về chẳng kịp tiến. tan ngát tuổi xuân thì đất mẹ ơi đau xót trời miền trung xin được hát em nghe câu ví dặm ai về thăm xin nâng nhẹ bước chân dưới đất mẹ mười cô gái đang nằm đồng lộc ơi huyền thoại mười đó đồng lộc ơi huyền thoại mười đó